ô lón thuộc bường bừa mưa tỏi à rồi thì hỏi ý sẽ chọn để xem lưu chút đây kiểu mưa miệng mưa tỏi thấy mà cái rồi hấn rồi mà đua mưa tỏi cái sẽ kết lại chỉ chút miền lưu đi hỏi tôi chờ hồ đây thử chút rồi bơm mưa mưa tỏi thành như mà rồi vẫn rồi rồi Đấy, miền lùi mọc là chẳng này ảo ven biết chút là bù bù là mày đau này vậy mặc á hang tới miền với anh hang cái xe miền cái trụ chỉ miền lùi thì hỏi thử trụ chịu ở video là buồn vừa mà tỏi mặn kìa hang miền với anh hang một bữa nay thì tả hai nó bể tế là yeah đây trụ cho nó sợ cho chặt dây quần mà chạy chăn hay là because at the end of the day, đừng mày ngây rằng phê rằng luận ly à hàng nó khảo như có dệt là thực khảo như là lịch chân miền như áo ven khảo như là bữa ham bỏ ê này. mẫn quạt thế vật tụ bèn khảo điều cái thứ hai nó không nói cái là dễ bằng các bạn đã hát tại miền, này hmm. tu với khó lộn mưa miệng một tỏi thành với mạng rồi